Xin chào các anh chị em ờ, Xin chào các anh chị em đã có mặt hôm nay à, Dũng theo dõi trên thị trường thì hôm nay thấy rất là hào hứng đón nhận thị trường với mức tăng điểm khá là tốt đặc biệt là khối lượng lại tăng rất là mạnh Nhiều gì diễn ra với thị trường trong thời gian tới thì có lẽ trong hôm nay chúng ta sẽ nói về cái câu chuyện đó là gì ạ à, các nhà cái các tạo lập họ đã sử dụng cái công cụ gì để điều khiển các nhà đầu tư cá nhân chúng ta à, bao anh chị em muốn mong muốn biết cái điều này có thể comment số 1 được không ạ tức là trong thị trường tài chính mà chúng ta thấy rằng là thỉnh thoảng có những đợt giảm mạnh sau đó lại bật lên rất là nhanh và chẳng biết là thời gian tới xu hướng thị trường thời gian tới cổ phiếu của chúng ta nó sẽ như thế nào và đây chính là lý do tại sao phần lớn chúng ta sẽ gì ạ mắc một cái bẫy đó là mua thì cổ phiếu giảm và bán thì cổ phiếu lại gia tăng đó là một cái cây bẫy thường nhận thường xuyên xảy ra với chúng ta à, chúng ta đã biết rằng là một cái à, nguyên lý của bầy cừu tức là bàn bầy cừu nó đi theo đàn đi theo đàn ở Việt Nam chúng ta biết rằng là hôm trước à, cách đây một khả, thời gian khá lâu thì mình có nghe được câu chuyện uh, của bạn Tấn bạn Tấn là một trong những học viên của mình một thời gian bạn tham gia thị trường khi bạn tham gia thị trường thì bạn thấy rằng là uh, bạn thấy có một cái nguyên lý khi mà bạn quan sát bầy cừu khi mà nó đưa qua đi đi qua đường tàu á thì một con nó đứng giữa đàn tàu thì tất cả con khác nó đều bâu theo và nó cũng gì ạ đứng giữa dàn tàu để cho đàn tàu đi qua và điều gì đã diễn ra điều gì diễn ra nếu mà điều gì diễn ra nếu mà đoàn tàu đi qua hello anh chị em ờ, để Dũng ờ, kiểm tra cái mic đúng không ạ Đợi. chúng ta nghe rõ chưa ạ nhà mình có nghe rõ chưa nếu anh chị em nghe rõ thì comment comment ạ comment cho Dũng biết rằng là nhà mình đang nghe rõ nếu anh chị em nghe rõ thì hãy comment ạ comment cho Dũng biết là mình đang nghe rõ được không ạ Hello, hello. lợi dũng một chút ạ Ok. À, chúng ta đang nghe rõ. Xin lỗi anh chị em khi mà Dũng uh, mất đôi phút để chỉnh lại cái uh, âm thanh của chúng ta. <clears throat> Thế thì ở đây chúng ta thấy là bao nhiêu chị em muốn chúng ta bây giờ chúng ta đặt ra một năm là chúng ta muốn bao nhiêu phần trăm lợi nhuận ạ à? đầu tiên chúng ta sẽ mong muốn là chúng ta đưa ra cái lợi nhuận chúng ta có thể kiểm soát được kiểm soát được thì như mình có thể comment được không ạ nếu anh chị em comment và những cái lợi nhuận mà chúng ta kiểm soát được giả sử là 50 phần trăm 60 phần trăm hay là ba 40 phần trăm hoặc là một số anh chị em thì mong muốn là gì ạ nhiều hơn nhưng câu chuyện đây là chúng ta đang mong muốn là từ bây đến cuối năm chúng ta có được bao nhiêu phần trăm cái vấn đề ở đây là gì ạ à? chúng ta phải có niềm tin mà tính chính chúng ta vậy niềm tin nó sẽ củng cố cho cái nguồn lực chúng ta vậy đầu tiên chúng ta có cái niềm tin niềm tin và chúng ta có thể thành công trên thị trường chứng khoán niềm tin là chúng ta có thể đạt được những cái gì bởi vì thực tế này nếu chúng ta không tin đầu tiên là tin thế đó gì ạ tất cả mọi thứ trong cuộc sống ta chúng ta tin chúng ta mới làm được và bản bản thân vấn đề chúng ta gì ạ để đạt được thành công thì chúng ta phải tin tin vào chính con người chúng ta vậy để tin vào chính người chúng ta thì chúng ta cần phải có gì ạ có kiến có công kiến thức đúng và công cụ đúng thế ở đây chúng ta thấy là trong thị trường chứng khoán thì cơ hội chúng nó đến gì ạ nó chia đều cho tất cả mọi người cơ hội nó chia đều cho tất cả chúng ta sẽ có những người thành công và có những người không thành công bây giờ chúng ta sẽ phân tích một đôi chút về thị trường để chúng ta có thể nhìn được góc độ khách quan hơn đúng không à, chúng ta sẽ nhìn vào góc độ khách quan hơn vào cái phiên hôm nay xem thời gian vừa qua ngoài kia chúng ta thấy cách đây một vài hôm thì điều gì diễn ra chúng ta quan sát là cách đây một vài hôm thì điều diễn ra mọi người cách đây khoảng một tuần thì mọi người vẫn thấy rằng là lo lắng sợ hãi mệt mỏi và tâm trí không giao dịch nhưng có thể trong một hai hôm gần đây chúng ta lại thấy là thị trường có vẻ như là đã bước vào một chu kỳ mới chúng ta đang thấy là thị trường lại tiếp tục à, vượt qua cản nọ vượt qua cản kia và chúng ta biết một cái điều gì đang diễn ra là các kho lại tiếp tục nổ ra mở ra và anh chị em đang đầu tư ở các kho tức là chúng ta gọi là kho trên thị trường chứng khoán nó có những kho để cho chúng ta giao dịch lướt sóng t cộng có thể comment số 1 đúng không ạ với những kho này nó tiếp tục thì à, lôi kéo chúng ta để chúng ta vào chúng ta tham gia nhưng quan trọng là có để đạt được cái kỳ vọng đạt được kết quả hay không và chúng ta có thể trên thị trường chứng khoán ở đây là những cái kho và ủy ban chứng khoán thì họ đang gì ạ đang cảnh báo chúng ta những cái điều này bởi vì đây là cái kho để chúng ta thấy là chúng ta sẽ bị cảnh báo bởi vì không biết rằng là thời gian tới nó sẽ diễn ra như thế nào nên ở đây chúng ta thấy là nếu đầu tiên là chúng ta muốn kiếm tiền thật nhanh dù chúng ta mong muốn là 50 phần trăm hay 60 phần trăm hay 70 80 thậm chí là 100 phần trăm thì cái việc để kiếm tiền thật nhanh sẽ không thể có được nếu chúng ta tiếp tục bắt đáy nếu chúng ta tiếp tục mua mà mọi thứ nó chưa rõ ràng vậy ở đây chúng ta sẽ nói về dòng tiền đúng không ạ thế nào là dòng tiền mọi thứ thế nào là chưa rõ ràng vậy ở đây mọi người sẽ thấy là để thị trường đi lên để thị trường tạo ra một xu hướng mới thì chúng ta cần phải có một cái xu hướng rõ ràng cần phải có những tín hiệu rõ ràng cần phải có dòng tiền lớn tham gia rõ ràng cần phải có gì ạ à? có nhiều cổ phiếu tăng mạnh cần phải có gì ạ à? sự xác nhận của thị trường chung vậy thị trường chung là những chỉ số vn30 vnindex vậy những cái chỉ số này nó đang ở đâu trong cái góc nhìn chúng ta vậy các bạn đang nhìn thấy điều gì đây ạ mà theo các bạn các bạn nhìn thấy điều gì ạ thị trường nếu về tổng thể trong một xu hướng thì bạn nhìn thấy ở đây ạ những cái đợt tăng giảm đây chúng ta nhìn nhá chúng ta phải nói về thật tâm chúng ta nói về chính con người chúng ta nói về sự thật đúng không ạ nói về sự thật đúng không ạ vậy chúng ta thử xem là chúng ta sẽ có bao nhiêu sự thật ở trong đoạn này một quá trình đi lên chúng ta thấy hồi 4 đến 5 phiên 6 phiên và sau đó một quá trình giảm rất mạnh cái nhịp rồi hồi thứ hai chúng ta cũng thấy rằng là nó hồi đến hơn một tuần nhưng thực tế thì ạ à, đến 2 đến 3 tuần nhưng có bao nhiêu cụ anh chị em đã kiếm được lợi nhuận ở đây ạ à? bao nhiêu anh chị em đã kiếm được lợi nhuận ở đây và chúng ta thấy là cũng có những cái đợt hồi mạnh hồi là bắt đầu nó có sự biến động và chúng ta thấy là sau một cái phiên giảm như thế này một đến hai phiên giảm nó thì toàn bộ chúng ta đều có thể trả giá rất đắt ở trên cái vùng này các anh nhìn thấy không ạ bao anh chị em thấy là chúng ta đã tập hợp mua rất nhiều ở đây nhưng chỉ hai phiên thôi thì toàn bộ những người mua ở đây là bị thua lỗ một cách trầm trọng và chúng ta không biết rằng là số lượng lớn các nhà đầu tư để mua câu chuyện hôm trước chúng ta chia sẻ chúng ta có thể thấy rằng là big boy nhà tạo lậu lập những nhà đầu tư tổ chức họ đã bán hết ở đây sau khi họ bán hết ở đây họ có thể kiếm được hàng nghìn hàng chục nghìn tỷ đồng hàng triệu đô la và thậm chí là nhiều triệu đô la vậy sau mỗi một chu kỳ như này họ có thể dành sử dụng một số tiền nhỏ để họ kéo lên và sau mỗi một chu kỳ giảm điều chỉnh này họ dùng một số tôi tiền nhỏ để kéo lên vậy kéo lên để làm gì ạ kéo lên mà không có dòng tiền lớn tham gia vào thì kéo lên chúng ta có thể là những nạn nhân xấu số tiếp theo và Dũng biết rằng là rất nhiều nạn nhân xấu số tiếp theo khi đeo bám ở những chu kỳ này tiếp tục đeo bám ở những cái quá trình hồi phục mà chưa rõ ràng như này về cơ bản là gì ạ nếu các bạn đã đầu tư đủ thời gian 5 năm 7 năm thậm chí là 10 năm giống như lũ, Dũng có hơn 14 năm trong thị trường chứng khoán nên việc mà để đầu tư kiếm được 50 thậm chí 100 phần trăm lợi nhuận từ bây đến cuối năm thì điều duy nhất là chúng ta cần phải gì ạ cần phải có những cái quyết định mang tính chất là chiến lược có thể cái quyết định mang tính chất là cái đảm bảo bảo toàn vốn bảo toàn vốn là một trong lĩnh vực quan trọng nhất trong đầu tư chứng khoán bảo toàn vốn là một cách thức để chúng ta bảo vệ tiền chúng ta bảo toàn vốn là một cách thức để chúng ta gì ạ giữ được tiền để đợi cái cơ hội sắp tới tại vì Dũng tin chắc là trong thời gian tới cơ hội sắp tới chúng ta sẽ biết rằng là thị trường nó sẽ tạo ra những cú gì ạ hồi phục rất là mạnh và khi thị trường bắt đầu hồi phục rất mạnh bởi vì thị trường giảm quá sâu giảm quá mạnh thì lúc đó chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hơn nên lúc đó các bạn sẽ có thể có được lợi nhuận từ 50 thậm chí là 60 70 phần trăm bởi vì những cổ phiếu nó giảm quá sâu nó sẽ tăng lên rất mạnh vậy câu hỏi là gì ạ vậy thị trường ở lúc này liệu có khả năng nó lại tiếp tục bứt phá để vượt qua những cái cản rất lớn hay không cái xác suất để thành công trong những cái đợt như này theo cái quan điểm cá nhân của Dũng đó là gì ạ không có dòng tiền thì không thể tham gia được nếu các bạn có thể biết rằng là liệu dòng tiền có thể tham gia đảm bảo cho chúng ta đủ lớn hay không một đứa trẻ con nếu chúng ta sẽ à, kể cho nó rằng là nếu trên cái biểu đồ tuần thì một đứa trẻ con sẽ biết rằng là dòng tiền này nó đang là lớn hay nhỏ thì họ có thể trả lời chúng ta biết rằng là nó đang lớn hay nhỏ các bạn thấy không ạ một đứa trẻ con này nên dòng tiền chúng ta thấy là nó chưa đủ lớn để tạo ra một xu hướng tăng nó chưa đủ lớn để tạo ra một xu hướng gì ạ, bứt phá nó chưa đủ lớn để tạo ra một cây xu hướng tăng mạnh và nó chưa đủ lớn để tích lũy đủ cho chúng ta biết rằng là chu kỳ thị trường tăng những cái đợt kéo lên như thế này đã thường xuyên với chúng ta mỗi một lần kéo lên lại thường xuyên có thể một đến hai tuần sau đó lại tiếp tục giảm sâu hơn và những đợt kéo lên này nó có thể tiếp ra vào trong một hai phiên nữa nhưng chúng ta cũng không biết rằng là sau những phiên đó chúng ta có giữ được tiền hay không hay chúng ta lại mất nhiều hơn mất nhiều hơn và đây chính là lý do chúng ta cần phải nắm rõ được các nguyên lý của thị trường về thị trường chúng ta cần phải lưu ý như sau chưa bao giờ có thị trường mà tăng giá mà không có bùng nổ theo đà bùng nổ theo đà là bùng nổ của rất nhiều cổ phiếu tăng mạnh của rất nhiều dòng cổ phiếu tăng mạnh của rất nhiều các cổ phiếu tạo ra những bứt phá chạy nước rút và tạo ra một khối lượng đủ lớn nhưng bây giờ chúng ta biết rằng là sau khi nó tạo đáy không có khối lượng và tiếp tục đi lên thị trường lại tiếp tục đi lên đến cái vùng cản rất là mạnh đây khi nó gặp vùng cản rất mạnh nó kéo lên thì nó gặp gì ạ à? rất nhiều nhà đầu tư mua vào à, thực ra nó tạo khi thị trường hồi phục nó tạo ra sự kích thích và nhiều nhà đầu tư không kiên nhẫn được và đã bắt đầu tham gia ở đây quan trọng là bước vào vào ngày mai ngày kia thì bắt đầu thị trường đã bước vào một con sóng biến động lớn ở đây cái sự biến động lớn ở đây con sóng biến động lớn ở đây nó có thể khiến chúng ta bị nhấn chìm bởi vì những cái sóng lớn như này giảm sâu như này đây là mức cản rất là lớn để cái việc để cổ phiếu có thể vượt thoát để bứt phá đi lên có lẽ là một cái rào cản rất lớn chúng ta có thể quay trở lại một cái biểu đồ khác đó để biểu đồ phái sinh à, có một ngày nào đó Dũng có chia sẻ các bạn rằng là sau khi phái sinh giảm rất sâu này nhiều khả năng nó có tạo ra một cái sóng hồi khoảng độ 50 phần trăm vậy hiện tại nó đang lấp gáp đây là một cái gáp rất là mạnh và nó đang lấp gáp và à, chúng ta cũng biết là nó đang bung khối lượng lớn vậy cái khối lượng này bung nó có thể đi được bao xa nữa có thể đi bao lâu nữa chúng ta có thể nhìn trên cái biểu đồ ngày và chúng ta trên đầu giờ thì chúng ta biết rằng là phía trên này là quá trình gáp khoảng trống đang gì ạ à, được lấp dần à, sau khi lấp khoảng trống này thì cổ phiếu này còn tiếp tục đi bao xa nữa câu chuyện này dành cho các bạn trả lời bởi vì theo Dũng thì rõ ràng quá trình mà cổ phiếu không có thời gian tích lũy nhiều thời gian tích lũy tức là thời gian không nhiều thời gian tích lũy thì nó không đảm bảo cho cái việc mà cổ phiếu có thể đi xa hơn đi dài hơn và chính vì vậy lựa chọn cổ phiếu trong lúc này chúng ta cũng cần phải lựa chọn một cách thông minh khéo léo đầu tư lúc này chúng ta cũng cần phải có những cái gì ạ à? có độ tỉnh táo và đặc biệt là những nhà đầu tư chuyên nghiệp họ có thể đầu tư trong này một cách thì an toàn với số vốn nhỏ còn nếu chúng ta vẫn tiếp tục đang sử dụng margin nếu chúng ta vẫn tiếp tục kỳ vọng là chúc mình ra xuống để đạt được cái lợi nhuận cao hơn thì có vẻ các bạn sẽ thấy rằng là cái việc mà cảnh báo dũng suốt thời gian vừa qua nó không bao giờ thừa bởi vì chúng ta chỉ mua khi mà thị trường nó bước vào một trend đi lên bước một mà bước vào một xu hướng đi lên mang tính chất là chắc chắn vậy làm sao để có sự chắc chắn khi mà thị trường bước vào kênh đi lên cái điều đầu tiên chúng ta cần phải hiểu đó rằng là thị trường có những cái đợt giảm mạnh rũ bỏ tất cả các nhà đầu tư bị kỳ vọng ở phía trên này khi các nhà đầu tư kỳ vọng và nó làm cho nhà đầu tư cảm giác là à, bị thua lỗ hết và mất thất phương hướng thì lúc đó là lúc mà thị trường đã bước vào một chu kỳ mới phần lớn lúc mà thị trường bước vào chu kỳ mới bước vào chu kỳ chúng ta gọi là thành à, tăng mạnh là lúc mà nhà đầu tư đã gì ạ cháy hết tiền và cái việc mà sau khi bị rũ bỏ rũ bỏ rất là mạnh ở đây thì phần lớn chúng ta sẽ bị cháy tiền và gần như là không còn khả năng để giao dịch nữa và lúc này thị trường bắt đầu kéo lên kéo lên lần thứ nhất thất bại rũ bỏ lần thứ hai cổ phiếu khối lượng nhỏ hơn và bắt đầu nó bắt đầu tăng tốc tăng tốc có thể đi qua vượt qua và thậm chí là vượt qua cả những vùng cản lớn và đây chính là lúc mà thị trường đã bước vào một chu kỳ tăng rất là mạnh và chúng ta biết rằng là nếu cổ thị trường vào mốc 100 hay là 1.500 điểm 1050 mà cổ phiếu nó lên đến 200 1200 1300 hay 1000 uh, ờ, bao nhiêu gì đó chúng ta đã thấy rằng là để tạo ra một con sóng nhỏ của chúng ta có thể 2 đến 3 tháng đó là một điều rất rất tuyệt vời tuyệt vời không ạ một điều rất tuyệt vời của chúng ta nếu chúng ta biết điều này tôi biết rằng là sẽ có một số bạn đã gì ạ à, rất là khó chịu bây giờ mới hôm vừa rồi chúng ta vừa lo lắng sợ hãi sau đó chúng ta lại bán cổ phiếu ra lo lắng sợ hãi bán cổ phiếu ra và điều gì diễn ra thì thị trường lại tiếp tục lên một hai phiên xanh nó làm cho chúng ta cảm giác như là mình đang bị bỏ rơi mình đang cảm giác như là mình đang gì ạ à, mất mát một điều gì đó đấy chính là một trong những cảm xúc mà thất bại của phần lớn nhà đầu tư đây là cảm xúc mà phần lớn nhà đầu tư đã gì ạ à, đã mất cháy tiền bởi vì luôn luôn cảm giác như mình bỏ rơi họ không có kế hoạch họ không có cái mục tiêu và họ chỉ giao dịch khi mà cảm xúc họ ở mức cao vậy để chúng ta thấy là phần lớn chúng ta đều có comment là đạt được mục tiêu 50 100 thậm chí nhiều hơn Dũng tin rằng các bạn có thể đạt được nếu các bạn theo dõi sát những gì video của Dũng Dũng đều chia sẻ cho các bạn những chiến lược để các bạn có thể đầu tư thành công hơn mong rằng là những video tiếp theo Dũng muốn chia sẻ cho các bạn sâu hơn kỹ hơn về thị trường ở video này Dũng có một số các góc nhìn như sau góc nhìn thứ nhất là trong đầu tư phái sinh thì các bạn thấy là thị trường nó đang bước vào một cái giai đoạn chúng ta gọi là cản rất là lớn sự biến động phía trên này quá trình hồi phục gần như là không có khối lượng khi mà quá trình hồi phục không có khối lượng này thì đảm bảo cho chúng ta là cái tương lai gần của thị trường nó không còn xa nữa tức là thị trường cái khả năng điều chỉnh sẽ không còn xa nữa cái điều thứ hai là chúng ta đang cảm giác là đang hưng phấn khi mà thị trường có một phiên hai phiên ba phiên bốn phiên có sự phục hồi tuy nhiên thì những đợt phục hồi này khối lượng nó không đạt mọi thứ nó cũng chưa đạt bởi vì chúng ta cần phải xét là ít nhất nó phải là SMA 50 SMA 50 là cái đường trung bình tuy nhiên thì chúng ta biết rằng là trong một xuống giảm ở đây thì để đảm bảo cho cái việc mà đi lên đi xa hơn thì cái việc mà nó phải vượt qua những vùng cản vượt qua những vùng cản và tiếp tục vượt qua những vùng cản mạnh hơn mạnh hơn và nó có những cổ phiếu dẫn dắt vậy các bạn nghĩ rằng là đâu là cổ phiếu dẫn dắt đâu là cổ phiếu dẫn đầu một số dòng cổ phiếu sau khi giảm mạnh có đôi chút hồi phục và chúng ta có thể nhìn quan sát một vài cổ phiếu thì chúng ta thấy rằng là đã có những cổ phiếu sau khi chạy đầu tiên như HCM Dũng chia sẻ thì nó đang có dấu hiệu bắt đầu dừng dấu hiệu dừng và thậm chí ngày mai ngày kia bắt đầu nó đổ một khối lượng rất là lớn ở phía trên này và lúc này thì là lúc cổ phiếu bắt đầu quay trở lại khi mà thị trường quay trở lại thì chúng ta lại tiếp tục phải trả giá rất đắt với việc mà chúng ta sẽ không cắt lót chúng ta sẽ gì ạ à? không xử lý với khoản đầu tư mà chúng ta bị thua lỗ nên việc mà lúc này các bạn sẽ tiếp tục theo dõi uh, ở đây để vì cái quá trình hồi phục nó chưa đủ thuyết phục chúng ta tất cả cái sự hồi phục này dù cổ phiếu giá rẻ hay cổ phiếu không rẻ thì rõ ràng ở đây nó chưa đủ cái quá trình thuyết phục Dũng nói nhanh các bạn để các bạn hiểu đơn giản nó này đây là cái quá trình chiến lược đầu tư của các nhà đầu tư thành công họ sẽ thu gom ở đây khi họ thu gom ở đây bằng cách là tham gia mua rất nhiều ở đây họ bắt đầu kéo lên kéo lên bằng rất nhiều nguồn lực sử dụng margin sử dụng những nguồn lực của người khác sử dụng thông tin chúng ta gọi là marketing sau khi họ sử dụng kéo một nhì đầu tiên họ có thể bán một phần ra ở đây để cho cái nhà đầu tư nào đó hấp thụ một lượng cổ phiếu trước khi ở giai đoạn đầu tiên sau đó họ tiếp tục kéo ở giai đoạn thứ hai phần lớn các cổ phiếu blue chip được kéo ở giai đoạn thứ hai và chúng ta chỉ nhìn thấy rằng ở giai đoạn thứ hai này mọi thứ bắt đầu biến động rất là mạnh đây là cái sự biến động rất mạnh quá trình biến động mạnh này là quá trình kết thúc của chu kỳ sau khi quá trình kết thúc chu kỳ họ kiếm được khoản tiền rất là khổng lồ ở trên giai đoạn đầu tiên bạn nhìn thấy là khối tiền khổng lồ và sau khi có số tiền khổng lồ rồi họ bắt đầu gì ạ à? bắt đầu cần phải bán nhiều hơn cổ phiếu bằng cách đạp ra họ tiếp tục bán ra để tạo ra số tiền khổng lồ nữa bởi vì phía trên này họ đã lãi rất lớn rồi à, tại sao họ cần phải bán ra nhiều hơn về mục đích là họ muốn cổ phiếu này giảm mạnh hơn mục đích là cổ phiếu này giảm sâu hơn để họ có thể thu gom lại tuy nhiên thì quá trình giảm mạnh này các nhà đầu tư vẫn còn đeo bám bởi vì họ mong rằng đây là các vùng hỗ trợ mà họ yêu thích và khi những cái vùng hỗ trợ này tiếp tục phá vỡ họ lại tiếp tục bị bán ra nhà đầu tư tổ chức sau khi bán ra họ đã có một khoản tiền khá lớn rồi thỉnh thoảng họ lại kéo lên để đánh lừa các nhà đầu tư chứng khoán chúng ta ham mê bắt đáy ham mê lướt sóng và sau khi họ lại ham mê bắt đáy lướt sóng thì họ có một cái gì ạ à? một cái cách thứ tiếp theo họ lại đạp cho chúng ta một phát nữa chúng ta thấy là chúng ta bị đạp liên tục vào những gì ạ à? vào vào chính cái gì ạ à? túi tiền chúng ta và khi mà thị trường giảm sâu đến cái mức và tạo ra cái vùng hỗ trợ mạnh nhất ở vùng 10 15 chúng ta không còn gì ạ à? cơ hội để giữ lại cổ phiếu nữa bởi vì margin chúng ta rất là cao mọi thứ của chúng ta rất là nhiều nên dẫn đến chúng ta gì ạ thu lỗ sau đó chúng ta bán ra và các nhà đầu tư tổ chức là họ lại quay trở lại họ tích lũy trước đây họ gì ạ họ bỏ ra một tỷ một nghìn tỷ đồng bây giờ họ bán ra khoảng độ được 10.000 tỷ đồng họ lại tiếp tục quay trở lại mua 1.000 tỷ đồng họ chẳng mất gì cả chỉ có nhà đầu tư cá nhân chúng ta có một cách hào phóng làm từ thiện cho các nhà đầu tư tổ chức có phải không ạ và anh chị em thấy là chúng ta luôn luôn hào phóng để làm từ thiện cho các nhà đầu tư tổ chức bằng cách là bắt đáy cổ phiếu bằng cách là mua cổ phiếu bằng cách là nghĩ rằng cổ phiếu sẽ tiếp tục đi lên có thể comment số 3 được không ạ và cái điều này chúng ta sẽ thấy là đó là sự thật mà bởi vì số lượng đông 90 phần trăm 95 phần trăm nhà đầu tư chúng ta thường xuyên bắt đáy và để đỡ cho các nhà đầu tư tổ chức bán ra bởi vì chúng ta đang làm cái chiến lược như này nên chúng ta bị thua lỗ là đương nhiên cái phần cuối cùng thì Dũng muốn chia sẻ câu chuyện của một cái bạn bạn này là một cái bạn à, mới tham gia vào chương trình đào tạo của Dũng trước khi bạn tham gia bạn làm một cái làm trong lĩnh vực ờ, chúng ta gọi là sửa xe máy bạn có tích cóp được hai vợ chồng bạn tích cóp và để ra một số tiền khá khá ở một cái vùng quê nào đó là một tỷ đồng sau khi được nghe ngóng được dụ dỗ bạn đã bắt đầu đầu tư và cảm giác rất thành công bạn kiếm được một số tiền Dũng nhớ không chắc chắn lắm khoảng 4 500 triệu đồng đó lúc này bạn cảm giác thì mình đang là rất là tuyệt vời và bắt đầu họ tiếp tục nâng cái tỷ trọng mình lên tiếp tục nâng tiền mình lên tiếp tục nâng tiền mình lên và bạn đã vay về từ người thân từ sổ đỏ của mình với số vốn là hơn 4 tỷ đồng và tổng số tài sản của bạn lúc đó là khoảng hơn 5 tỷ đồng và sau thời điểm này toàn bộ tài sản của bạn gần như biến mất và may là vẫn còn 1 tỷ 7 số tiền của bạn trong đó phần lớn ở đây là đang là số tiền đi vay mỗi một tháng bạn phải trả một mức lãi khá là cao tầm khoảng 40 triệu đồng 40 triệu đồng và nếu 1 tỷ 7 này tiếp tục công việc kinh doanh rất rất là mệt mỏi không muốn mệt mỏi quá nên không muốn kinh doanh nữa và tiếp tục đắm chìm trong đầu tư chứng khoán bây giờ bạn hỏi Dũng là làm thế nào bây giờ để xử lý cái vấn đề này theo các bạn để xử lý ra sao nếu các bạn các bạn ở comment là làm thế nào để xử lý vấn đề này bây giờ nếu trong trường hợp mà bán ra mà giả cho ngân hàng thì chúng ta vẫn thấy rằng là bạn ấy vẫn phải nợ 2 tỷ đồng và công việc kinh doanh lương lại sửa xe của bạn mỗi một tháng chỉ có bao nhiêu tiền ạ à? mỗi một tháng của bạn thì nếu làm tốt chỉ có 20 triệu đồng nên nếu trong trường hợp mà bạn có làm gì ạ bạn có bán tất cả đi thì cũng chả giải quyết được cái vấn đề cuộc sống của bạn đấy là lý do chúng ta có thể thấy được và nếu bây giờ chúng ta thấy là tiếp tục đầu tư thì khả năng lại tiếp tục bị thua lỗ trầm trọng hơn nữa nên nếu chúng ta thấy là về cơ bản thì chúng ta đã là một cái người như vậy thì rõ ràng chúng ta đang thấy là rất là bế tắc đúng không ạ thì có mỗi vợ thì gì ạ rất là yếu vẫn không làm được bất cứ việc gì cả và trong khi đó cả nhà thì cả cửa chỉ phụ thuộc mỗi vào cái cửa hàng xe máy vậy bây giờ theo các bạn kinh doanh thì không đạt hiệu quả mà đầu tư chứng khoán thì mất tiền vậy bây giờ chúng ta làm một câu chuyện gì ạ chúng ta sẽ thấy rằng là tất cả cái câu chuyện này là câu chuyện của phần lớn chúng ta Dũng đã đưa hàng ngày Dũng đã được nghe rất nhiều câu chuyện khác nhau thế thì câu chuyện này là câu chuyện để cho các bạn thấy là bản thân chúng ta cũng đã bao nhiêu chị, em đã thấy chúng ta đã ở trong câu chuyện này nếu các bạn đã thấy rằng chúng ta đã ở câu chuyện này thì Dũng các bạn có thể comment số 1 ạ ở câu chuyện này tại vì câu chuyện này nó không phải là xảy ra với một người mà xảy ra đến rất nhiều anh chị em rất rất nhiều chứ không phải một người đâu ạ có một số anh là buồn cười lắm ạ thực tế là chúng ta buồn cười lắm nhưng thực ra là chúng ta gì ạ à, đang nói về câu chuyện chúng ta đấy ạ thực tế chúng ta đang nói về câu chuyện chúng ta đấy ạ không phải đây là buồn cười đó các bạn ạ thực tế nó đang diễn ra như này và chúng ta có thể một ngày nào đó chúng ta sẽ phải trả giá đúng như vậy ba anh chị em thấy là bản thân chúng ta lần trước chúng ta cũng thấy là rất buồn cười về câu chuyện này sau đó chúng ta cũng đã mắc phải comment số 2 đúng không ạ tức là ngày xưa chúng ta thấy là những con người như vậy chúng ta cũng thấy là rất buồn cười bởi vì họ đã được tiền sau đó là họ tiếp tục tăng quy mô lên sau đó gì ạ à, họ cảm giác là mọi thứ họ vay tiền họ nhờ bố mẹ họ nhờ mọi người khác kiếm được số tiền đó để, để gì ạ đi vay để họ muốn kiếm thật nhanh và cuối cùng họ cũng bị như vậy và bản thân mình cũng như vậy nên chả có gì buồn cười cả bây câu chuyện là gì ạ chúng ta có tìm giải pháp nào để hỗ, hỗ trợ bạn ấy không thế thôi ạ à. làm có giải pháp nào để hỗ trợ đúng đúng không ạ thế thì câu chuyện này vì hôm nay Dũng có một cái chương trình rất là gì ạ rất là là là, là à, tí nữa Dũng đã vào chương trình rồi nhưng có một giải pháp đầu tiên nếu các bạn đang đứng đang có mặt ở đây đầu tiên cái giải pháp đầu tiên là các bạn thì phải bán hết cổ phiếu ra cái giải pháp đầu tiên là bạn phải bán hết cổ phiếu ra bán sạch cổ phiếu ra giải pháp thứ hai là gì ạ đầu tiên là bán sạch cổ phiếu ra tiếp theo là gì ạ cái công việc kinh doanh của bạn vẫn tiếp tục phải gì ạ dù là sửa xe hay không thì bạn vẫn tiếp tục gì ạ? phải làm công việc đó giải pháp thứ ba là gì ạ hãy giảm bớt số tiền của mình đi có thể dành một số tiền trong 1 tỷ 7 1 tỷ 8 rồi đó trả bớt một khoản nợ đi hoặc là cho ai đó vay để giảm bớt gì ạ cho ai đó vay hay là tóm lại là phải cho ngân hàng vay hay chuyển sang ngân hàng vay để giảm bớt cái gì ạ giảm bớt cái áp lực nợ hàng tháng của chúng ta đi bước thứ ba là nếu bạn tiếp tục muốn kinh doanh trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán thì về cơ bản các bạn hãy đầu tiên các bạn chưa cần biết gì cả các bạn cần mua những cuốn sách này để các bạn đọc để các bạn hiểu được nguyên lý một là các bạn lưu ý cho Dũng này một là cuốn sách này gì ạ đầu tư như một nhà vô địch của Mac Mini thứ hai là phù thủy sàn chứng khoán cũng của Mac Mini thứ ba là gì ạ làm thế nào để đầu tư chứng khoán của Liam Mo tại vì cuốn sách này là gì ạ của bên à, Happy Life bạn thấy phạm bạn xuất bản mình thấy rất là hay mình giới thiệu các bạn tiếp theo bạn đọc cuốn sách của William O'Neill để bạn gì ạ à? tiếp tục cái lý do đầu tiên là bạn thấy rằng là sau khi bạn đọc bạn thấy rằng là mình rất là cảm giác rất là ngu bởi vì mình đã gì ạ à? mua theo cảm tính các bạn thử xem nhé bản thân Dũng đã từng đã áp dụng chiến lược này và sau khi mình đọc mình thấy thực sự là mình chẳng biết gì mà mình vẫn cứ đi đầu tư chứng khoán nghe hết ông nọ nghe hết bà kia và đấy chính là lý do tại sao mình thất bại và tiếp tục là đọc cuốn sách là kiếm 18.000 phần trăm bạn đọc tiếp cuốn sách là đầu tư tăng trưởng và bạn đọc khoảng nó 5 hoặc 6 cuốn sách mà Dũng chia sẻ các bạn nếu bạn thấy là tỉnh ngộ tỉnh ngộ được bạn cảm giác là à những cái bài học mình học được trong này thì hãy đi tìm một người bạn mà có thể gì ạ đã thành công trên trường chứng khoán chơi với họ hoặc là bạn đi tìm một hệ thống đầu tư chứng khoán nào đó dành tiền để tập trung toàn bộ nguồn lực để học dành tiền để học học học và đầu tư một số tiền ít trước một hai trăm triệu trước để làm sao mình có tự tin thì tiếp tục mới tham gia thị trường từ khi mà đầu tư một vài trăm triệu bắt đầu trở thành nhà đầu tư thì lúc đó chúng ta tiếp tục mới tham gia thị trường nhiều hơn nhưng tuy nhiên thì để tham gia thị trường bạn vẫn phải giữ 50 phần trăm số tiền bạn đang có nếu bạn đang có 1 tỷ 6 tỷ 7 thì bạn luôn luôn phải giữ ít nhất là một nửa để lại để bạn không bị cuốn vào cuộc chơi đó là cách thức mà Dũng muốn chia sẻ còn một số chúng ta thấy là buồn cười Dũng không thấy buồn cười thế nào bởi vì Dũng đã từng như vậy và Dũng đã từng con số từ 250 triệu đồng 250 triệu đồng từ đi vay đi vay của gì ạ vay lãi ngày để tiếp tục hành trình và đang có mặt ở đây để chia sẻ cho các bạn đó là cách thức mà Dũng đã làm mong rằng là sẽ nhận được những cái hồi âm của quý bạn bằng comment bên dưới à, bây giờ là cái chuyện Dũng cũng chuẩn bị vào cái chương trình đó là à, đầu tư cho đầu tư chứng khoán cơ bản cho những anh chị em mới nhưng đây là cái chương trình mà theo Dũng biết rằng là uh, cái giáo án này Dũng chia sẻ nó sẽ phù hợp với tất cả anh chị em đầu tư lâu năm bị thất bại đầu tư thì lâu năm mà chưa có kết quả và đặc biệt những anh chị em đầu tư F0 tức là F0 mà chưa có kiến thức nào thì hãy roi vào cái phần link bên dưới bởi vì hôm nay là phần cuối cùng buổi cuối cùng nên các bạn uh, theo rằng theo Dũng thì uh, cái việc mà chúng ta hiểu rõ là cái quy luật vận động thị trường nó như nào hôm nay chúng ta sẽ nói về những yếu tố kinh tế vĩ mô tác động thị trường và quy luật thị trường đó là quy luật cung cầu để chúng ta hiểu rõ hơn là tại sao chúng ta lại trở thành những con cừu mà chúng ta không biết chúng ta nghĩ tưởng rằng là mình là thiên nga nhưng thực tế là gì ạ chúng ta là cừu bởi vì không hiểu rõ nguyên lý quy trình trong đầu tư à, các bạn đang tham gia theo dõi cái chương trình của Dũng tối hôm qua thì các bạn có thể comment một vài các comment thực sự các bạn nhận được ở phần mô chat để cho mọi người thấy rằng là những cái điều gì chúng chia sẻ nó đều mang tính chất là nguyên lý nó đang lưu tính chất là những cái kiến thức thực tiễn giúp cho các bạn có nhiều trải nghiệm hơn trên thị trường và mong rằng sẽ được à, nhận được những nhiều lời à, hồi đáp từ anh chị em các bạn nếu bạn là nào lần đầu tiên chưa lần đầu tiên nghe theo dõi đến kênh của Dũng Quang Dũng đi đi hoặc là đã theo dõi lâu rồi nhưng chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký bởi vì Dũng tiếp tục phát những video mới nhất sớm nhất để phục vụ quý vị và các bạn xin cảm ơn rất nhiều